trần trên đôi cánh tay Họ đời em trong phút giây Từ ngày thơ ấy còn ngủ mơ đến khi thờ. Lòng người ai đâu có hay Một ngày khi vô cánh bay Từ người yêu hóa thành người dương Đến khi ta tự xứng ngã à. Thương em bờ vai nhỏ nhoi Đôi mắt hóa mây đêm Thương sao mùi da ly hương Vươn mây máy bên thềm Đời phiêu du cố tìm một người thật lòng Dầu trời mến mong anh nhớ em kia về vẫn có đôi sao chân thấy phù thề Em ơi đừng xa cách tôi chẳng cố nếu em về Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng Em còn bên anh có phải không Trời ban anh sẽ năm tháng tư về Gian ai về chung lối Người man tin nắn nhưng cớ sao còn tăm tôi Một mai em lơ ngấp ngã trên đời thay đổi nhìn về anh người chăn kín em lẻ loi hồng trần trên đôi cánh tay họ đời em trong phút giây từ ngày thơ ấy còn ngu mới đến khi em thở lầm người ai đâu có hay một người khi vỡ cánh bay từ người yêu hóa thành người dưng đến khi ta tự xứng à thương em bờ vai nhỏ nhoi đôi mắt hóa mây đen thương sao mùi da lấy hương vươn vẫn mãi bên thềm đời phù du cố tìm một người thật lòng giàu trời mến mong anh nhớ em chim kia về vẫn có đôi sao chăm số phù thề Em ơi đừng xa cách tôi chẳng cô nếu em về Bình yên trên mái nhà nhìn đời ngược dòng Em còn bên anh có phải không Trời ban anh san năm tháng vui về Gian nay về chung lối Người man tin nắng nhưng cớ sao còn tăm tôi Một mai em lơ vấp mãi trên đời thay đổi Nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi trời ban ánh sáng năm tháng vui về gian ai về chung lối người man tin nắng nhưng cớ sao còn tăm tôi một mai em lỡ vấp ngã trên đời thay đổi nhìn về anh người chẳng khiến em lẻ loi